mà không sợ vợ bởi vì vợ là đấng tối cao mấy thằng nào mà không sợ vợ là mấy thằng ngồi bố láo với nhau vợ của mình á thì mình sợ có gì đâu mà ngại trời hổ báo ngoài đường ngoài chợ chứ còn hổ báo với vợ là dại vợ lên đầu là trường sinh bất tử chìa khóa kho lương do vợ hiền cất giữ cà phê thuốc lá mỗi sáng hai chục ngàn mà chọc bả điên là coi như cắt cử thời trai trẻ từng càng quét tứ phương giang hồ hào kiệt lừng danh tận tám hướng mà anh hùng đâu thoát khỏi ai mỹ nhân nên đành quỳ gối khoa tay nào dám bước vợ cho anh ra ngoài đầu hẻm 9 giờ kém là anh về Thằng hảo hủ nó đủ anh uống rượu á Hứa về sớm với vợ mà anh thề Lần này nữa thôi tôi chăm đen là lần cuối á vợ cho anh xin và chăm để dằn túi y võ tất thiên ngày xưa mà có sống lại cũng phải cúi đầu khi gặp phải vợ túi cuộc đời này vẫn lắm bất công chồng phải dạ mỗi khi vợ cất giọng tiền cây cuốc cả tháng đều mất tông thuế vợ hiền mỗi ngày đều bắp đóng đôi khi nhắm mắt xuôi tay nằm bất động bởi những khoản nợ trong nhà cũng chất đóng nhưng không thể để vợ hiền mình thất vọng bởi sợ thì sợ nhưng yêu vợ thật lòng vợ của tao thì tao sợ có gì sai chỉ có vợ của tao là tao sợ chứ chẳng sợ ai mà Giờ tao đâu phải mình tao sợ Chứ làm sao Là nguyên một sớm của tao đều rung sợ Giờ tao chứ đâu phải chỉ có riêng mình tao wow. Giờ của tao thì tao sợ Có gì sai Chỉ cái giờ của tao là tao sợ Chứ chẳng sợ ai mà Giờ tao đâu phải mình tao sợ Chứ làm sao Là nguyên một sớm của tao đều rung sợ Giờ tao chứ đâu phải chỉ có riêng mình tao wow. Ok Hết bài Bây giờ thì mình đi rửa chén đây <laughs>